thì lên đến ngày 19 tháng 12 thì đầu bảy của chúng ta đã nổ con bạch thủ đề đó là con 75 cho tất cả anh em trong ngày hôm nay và đầu bảy của chúng ta ngày hôm nay đã nổ con 71 73 75 77 ở đây cho tất cả anh em thì trong cái bảng lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì anh em đã xem sơ qua cái bảng lô tô của ngày 19 tháng 12 2018 rồi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 thì tôi bắt cho anh em 7 thủ lô 69 lót 96 và sau thủ lô 2772 và mình sẽ quay trở lại cho tất cả anh em xem thì ngày hôm qua tôi bắt cho anh em 7 thủ lô 6996 thì anh em thấy đầu 6 của chúng ta ngày hôm nay đã bị câm cho ngày 19 tháng 12 2018 còn về đầu 9 của chúng ta ngày hôm nay ta chỉ ra con kép bằng ở đây kép 99 ở đây cho tất cả anh em thật sự mà nói thì anh lô anh đã tránh hoàn toàn con bạch thủ lô của chúng ta ngày hôm nay còn về xong thủ lô tôi bắt cho anh em 2772 thì anh em đã thấy thì đầu hai của chúng ta ngày hôm nay ta nổ con 20 24 26 và 28 ở đây thì anh là tránh hoàn toàn con 27 của mình cho ngày hôm nay còn về xong thủ lô tôi bắt cho anh em 2772 thì anh em đã thấy thì đầu 7 của chúng ta ta nổ con 71 73 75 77 ở đây thật sự mà nói thì anh đã tránh hoàn toàn con bạch thủ lô và xong thủ lô của mình ở trên kênh chốt số 3 miền của mình cho ngày 19 tháng 12 2018 còn về cái bộ gian đề chạm và bộ đề 20 số của mình của ngày hôm qua tôi có bắt cho anh em ở trên kênh thế anh em đã thấy thì bạch thủ đề chúng ta ngày hôm nay ta đã nổ con 75 và trong cái buổi gian đề chạm của chúng ta ngày hôm qua tôi có bắt cho anh em cho ngày 19 tháng 12 2018 ở trên kênh chốt số 30 của mình thì trong cái buổi gian đề chạm của chúng ta thì ở đây ta có chạm 7 và ngày hôm nay ta đã chiến thắng được chạm 7 cho tất cả anh em ở trong cái buổi gian đề chạm của chúng ta đã chiến thắng được chạm 7 và trong cái bộ dàn đề 20 số của chúng ta thì ta đã chiến thắng được con bạch thủ đề của chúng ta đó là con 75 trong cái bộ dàn đề 20 số của chúng ta cho ngày hôm nay. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các anh chị em đã theo cái bộ dàn đề chạm của chúng ta ngày hôm nay và theo cái bộ dàn đề 20 số cho ngày 19 tháng 12 2018 đã chiến thắng được chạm 7 và bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay đã về con 75 và trong cái bộ dàn đề 20 số của chúng ta ta đã có con 75 ở đây cho tất cả anh em và ta được chạm 7 ở đây cho tất cả anh em cho ngày 19 tháng 12 2018 còn về bạch thủ lô và song thủ lô của chúng ta ngày hôm nay ta đã thất bại hoàn toàn ở trên kênh chốt số 30 của mình. Ngày hôm nay ta chỉ chiến thắng được chạm 7 và bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay đã về con 75 cho tất cả anh em. Một lần nữa xin chúc mừng tất cả các anh chị em đã theo dàn đế chạm và bồ đề 20 số của mình cho ngày hôm nay đã chiến thắng quá rực rỡ cho ngày 19 tháng 12 2018 cho tất cả anh em. Để điểm qua lại cái bảng lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì anh em đã thấy thì giải đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay ta đã nổ con bạch thủ đề đó là con 75 và ta có càng 7 ở đây đó là 775 cho tất cả anh em và ta có tổng hai càng 7 cho tất cả anh em. Thì trong cái bảng lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì ta có đầu 1 và đầu 6 đã bị câm liệu ngày mai đầu 1 và đầu 6 trong cái bảng lô tô của chúng ta có nổ rực rỡ cho ngày 20 tháng 12 2018 cho tất cả anh em hay không đó câu đề của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em và bây giờ kênh chốt số miền sẽ đi vào chỉ ở câu đề và cầu lô cho tất cả anh em cho ngày mai để cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số miền của mình và bây giờ mình sẽ đi vào chỉ câu đề cho tất cả anh em câu đề chạm của chúng ta cho ngày mai như sau thì tôi bắt cho anh em mấy câu này câu của chúng ta chạy cũng khá là thông cho tất cả anh em nhé thì ở đây ta có chạm 4 và chạm 3 thì ăn thẳng đây còn 40 cho tất cả anh em và đây ta có chạm 7 và chạm 8 thì ăn thẳng đây còn 43 thì 8 bóng 3 thì ta được chạm 3 ở đây và đây ta có chạm 5 và chạm 0 thì ăn thẳng đây còn 01 liệu ngày mai ở đây ta có chạm 0 và chạm 1 cho tất cả anh em nữa hay không đó câu đây chạm của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em và nối tiếp theo nữa tôi chỉ cho anh em một cái cầu đó câu của chúng ta câu đây chạm của chúng ta ở đây ta có chạm 6 và chạm 9 thì 6 bóng 1 thì ta được chạm 1 ở đây và đây ta có chẳng 1 và chẳng 7 cho ngày hôm nay Đó là ngày 19 tháng 12 2018 Thì ta có chẳng 1 và chẳng 7 Và bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay đã về con 75 ở đây cho tất cả anh em Liệu ngày mai ở đây ta có chẳng 4 và chẳng 9 Liệu chẳng 4 và chẳng 9 có đủ rực rỡ cho ngày mai cho tất cả anh em ấy Cầu đề chẳng của chúng ta cho ngày mai cho tất cả anh em hay không Đó câu đề chẳng của chúng ta tôi bắt cho anh em để cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số ba mềm của mình Còn thêm một cái câu nữa tôi chỉ cho anh em ở cái câu này anh em để ý nhé với câu đề chạm này chúng ta anh em để ý nhá ở đây ta có hai một thì ta là con bạch thủ đều chúng ta về con 15 ở đây ta ghép lại với nhau ở đây ta có chạm 2 và chạm 0 ở đây ta có chạm 0 và chạm 1 thì ăn thẳng đây con bạch thủ đề của chúng ta đã về con 15 cho tất cả anh em và ngày hôm nay của chúng ta thì ở đây ta có 4 và 2 thì ta có chạm 2 và chạm 4 thì ăn thẳng ở đây cho tất cả anh em đó là về bạch thủ đề của chúng ta ngày hôm nay đã về con 15 cho tất cả anh em 02 xuống 15 01 số 15 44 22 thì xuống thẳng 75 cho tất cả anh em anh em để ý cầu của chúng ta chạy khá là thông nhá 02 thì xuống 15 01 xuống 15 kép 44 thì xuống 75 và 22 thì ăn thẳng 75 thì ở đây ta có chẳng 4 và chẳng 2 thì hai bóng 7 thì ta được con 7, thủ đều chúng ta về 75 ở đây cho tất cả anh em thì liệu ngày mai của chúng ta điều ngày mai của chúng ta ở cái cầu này thì chảy cũng khá là thông cho tất cả anh em thì ở đây ngày mai của chúng ta thì ở đây ta có một và hai thì ở đây ta có chạm 2 và chạm 1 liệu chạm 2 và chạm 1 cho ngày mai có nổi cho tất cả anh em cho ngày mai hay không đó là câu đề chạm của chúng ta ở trên kênh chốt số 3 miền và tôi đã bắt cho anh em để cho tất cả anh em được tham khảo cho ngày 20 tháng 12 2018 và nối tiếp theo nữa tôi chỉ cho anh em thêm một cái cầu đó câu đề chạm của chúng ta cho ngày mai anh em để ý nhá ở đây ta có chạm 6 và chạm 9 thì ăn thẳng đây còn 65 và đây ta có chạm 8 và chạm 4 thì 4 bóng 9 ta được chạm 9 ở đây và đây ta có chạm 1 và chạm 4 thì ăn thẳng đây con 54 cho tất cả anh em và ngày hôm nay của chúng ta à, xin lỗi anh em nhé và đây ta có chạm 2 và chạm 1 thì ăn thẳng đây con 17 cho tất cả anh em liệu ngày mai đây ta có chạm 6 và chạm 7 liệu chạm 6 và chạm 7 có nổ quá rực rỡ cho ngày 19 cho ngày 20 tháng 12 2018 cho tất cả anh em hay không 69 thì ăn thẳng xuống 65 48 thì ăn thẳng chúng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 thì đầu tiên tôi sẽ bắt cho anh em ở cái cầu bạch thủ lô của chúng ta cho ngày mai Thì tôi sẽ lấy từ ngày 18 tháng 12 2018 Thì tôi sẽ bắt cho anh em tôi sẽ lấy ở giải 3 bổ thứ tư con số thứ tư đó là con 2 Ta sẽ ghép với lại giải 6 bổ thứ hai con số cuối cùng đó là con 4 Thì ta có cặp 2442 Thì cặp 2442 lên đến ngày 19 tháng 12 lên đến ngày 19 tháng 12 thì ta ăn được con 24 và con 42 ở đây cho tất cả anh em thì ta ăn được cả cặp cho tất cả anh em cho ngày hôm nay ở ngày 19 tháng 12 2018 để nối tiếp như vậy tôi sẽ bắt cầu cho ngày 20 tháng 12 2018 để cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số 30 của mình thì tôi vẫn tiếp tục tôi sẽ lấy ở giải 3 bộ thứ tư con số thứ tư đó là con 8 ta sẽ ghép với lại giải 6 bộ thứ ba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 thì tôi sẽ bắt cầu cặp xong thủ lô của chúng ta cho tất cả anh em cho ngày mai thì à, cầu cặp xong thủ lô của chúng ta cầu cặp xong thủ lô của chúng ta tôi sẽ bắt cho anh em tôi sẽ lấy ở giải nhất bổ thứ nhất con số thứ hai đó là con không ta sẽ ghép với lại giải 5 à xin lỗi anh em ta sẽ ghép với lại giải tư bổ thứ ba con số đầu tiên đó là con 5 thì ta có cặp 0550 thì cặp 0550 lên đến ngày 19 tháng 12 2018 thì ta được cặp 0550 về cả cặp cho tất cả anh em liệu ngày mai cầu của chúng ta chạy khá là thông thì tôi vẫn tiếp tục tôi sẽ bắt cho anh em tôi sẽ lấy giải nhất bổ thứ nhất con số thứ hai đó là con 9 ta sẽ ghép về lại giải tư bổ thứ ba con số đầu tiên đó là con 2 thì tao cặp 2992 đó cầu cặp song thủ lô của chúng ta cho tất cả anh em được tham khảo trên kênh chốt số ba miền của mình đó, cặp 2992 cho tất cả anh em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 1771 1221 1331 4994 5995 2772 và tiếp theo đó là bắt cho em thêm một cặp đó là cặp 2662 cho tất cả anh em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 và xin chào tạm biệt tất cả các anh chị em